piasan La domba piasan pikaruhmu blo blo mati Hai hom hom hom bitha eta pike hmm. Hom hom hom donya nyoga ake बन जाए